Ok xin chào bạn channel mình nha mình là Jackie đời hôm nay mình sẽ đã tới khu vực nhất một cơ sở nghiên cứu của tổ chức ECP và đây là ECP 035 mình sẽ liều mạng vô đó và thử nghiệm ECP bạn xem luôn Ủa ECP 035 à các bạn biết bị sao á mình uh, mấy bạn, chắc các bạn không thấy mặt nạ mình đeo không lý do là mình đem mặt nạ cơ chùm lên cái mặt nạ mà ừ đó mũ để trở thành một lính SCP đó XV035 mặt nạ quỷ hay mặt gọi là mặt nạ chiếm hữu XV093 là gì ta không thể biết wow mình không thấy gì luôn rồi cửa đóng rồi <laughs> XCB này là terminal à XCB 3000 XCB khổng lồ các bạn đây đó mấy bạn thấy không XCB 3000 nó tương tự như một con lương ấy, một con vết bệnh chị khổng lồ nè đó đó đó, đó. XCB 3000 đó bạn ok mình trở lại đây hình như do ờ, nó quá nó quá to lớn là cơ sở phải làm một cái cửa di chuyển tới còn đây là Siren đấy, Pet SP6789 bắt đầu uh. à, súng này Xong thấy gì chưa? Lắc dữ ta Mình với khẩu này vô dụng luôn á đây là <laughs> mình sẽ tới cận cảnh mà gặp nha ui đó kìa nó kìa bắn nó ECB 6789 nhưng mà sao nó chậm như vậy trời ECB lọt quá hả sao nó đi chậm vậy mà mấy bạn ờ, nhìn nó giống như con người đen đeo cái loa chứ giờ nó không giống ECB kỳ lắm nó kỳ quá 914 nó xếp an toàn à, cái máy thì mình biết XP Zombie nè bạn 008 Hôm nay mình sẽ review, mình sẽ tới cơ sở XP review một phần XP cho bạn xem nha Mình phải bất chấp tính mạng mà cho bạn biết XP Đây là XP 008 nè. Rồi xong mình đã bị liên nhiễm rồi Ủa mình có bật âm thanh lên mình nghe được cái âm thanh nè rồi mình chết luôn rồi do xp thì mấy bạn biết nguyên nhân sao mình chết không do mình sẽ giải thích luôn mình cũng biết tài liệu xp mình cũng biết tài liệu xp nên mình sẽ nhắc luôn đó chính xp không không tám nãy mình đụng á nó là một <laughs> ô không chín sáu không chín sáu không chín sáu XCP008 lúc nãy thôi ổn á mình sẽ nhắc lại bài XCP008 lúc nãy mình thấy á nó là một loại virus sinh thể cái biến vật chủ nhiễm là xác sống mình sẽ tới bạn thấy XCP096 nè đây là xương gầy the shy guy á nó bị lát luôn rồi à. thôi vậy em đi có là con à nó đang hét lên kìa bạn ổn quá mình bấm thanh lên nó ổn mình sẽ tiến thêm đây bộ chứa usb 096 bên đây nè cái bồn chứa nó bên đây nè nhưng mà nó sảy rồi nhưng mà nó sảy rồi usb 096 bị sảy rồi oh âm thanh nó tự nhiên gì đây Ủa, cả trang ECB được nè bạn này ECB gì đây mà nó biết luôn được nè nhưng mà thôi mình muốn làm tổ chức chứ mà muốn giải cho ECB mà để bị tổ chức bán ở chỗ này tối sầm lại luôn à đây có điện à ui ta âm thanh đi bạn chứ nổ quá Câu 08 là nó đưa dịch nhiễm dịch bệnh ấy. SCP gì đây khoan ui mọi người thấy không cái cái nó là một con sâu gì khổng lồ không kìa gì tới trăm ngàn đại hay ba ảo thật đấy Ủa lại cướp điện nữa à Hình như bị lạc đường đúng không sao À Ủa mình tới một chỗ nào nữa nè hình như là một cơ sở khác á đây một một bảy bảy ba nè mình sẽ vô cho bạn xem luôn nha và phải nhìn nó nha Ủa mà không thấy rồi nó Ồ XP này không vô được rồi Ủa hình như XP... à, à, à hình như nó bên đây thì đúng hơn Đây Phải nhìn nó nha bạn Không nhìn chết đấy Có súng nè Đó à, Bạn sẽ nhìn nó nha khi vô chắc phải nhìn nó hơi không sẽ bị nó xong không sẽ bị dí nó toi mạ luôn đây ủa, đây ủa nó kiên cố vậy luôn không ủa nó đâu rồi thì nó sải luôn rồi ờ à, à à đây đây để bảy ba nè mà để nó được luôn này cái mặt nè bắn là bán bay họng luôn chùm xuất hiện là ai à cái xcp này nè các bạn thằng khùng là đấy ai à, hình như này xcp 076 á thế là cầm kiếm kìa xcp xe tải kìa u ECB này mình không biết này hình như là mình không biết luôn à, Aber này Aber mình cũng có một chút kiến thức về ECB nha bạn đài phát radio ok mình đã chạy qua cái ECB à lúc nãy có tiền thế vậy ECB với lại kia thơ đây 173 mới vô nè 3199 a hình như XCB có bị danh là cái giấc mơ sát thủ giấc mơ ủa gì lại thôi kệ đi nhưng nó kỳ kỳ sao ấy không chín sáu bên đây thì mình nó biết ba tám sáu bảy hả hai không năm à đây ECP muốn nhà đây ECP ô, khẩu súng mày đâu ra à? Ô, tên là súng nhưng là cái kia ảo à, thật đấy ở đây ECP cuối cùng nha mình sẽ cho bạn xem luôn EC số 82 kìa bạn thấy không ở video sau 10 phút rồi video sau mình, sẽ cho bạn xem về giây cuối cùng nha đó bạn thấy không ok mình chia xem vậy thôi mở cửa luôn nè cho bạn xem nè đó đó nó xảy nó xảy rồi nó xảy rồi a a a a đóng cửa đóng cửa cơ sở rồi, ok thôi giờ mình sẽ up video mới tại đây đây và khi xem, khi xem xong video này các bạn hãy cho mình một like một subscribe và nhấn cái chuông nó ủng hộ Ồ, mình ra video tiếp theo nha và và đừng xem chùa nha bạn chứ giờ tự nhiên giờ mình bị xem chùa nhiều quá giờ view mình tụt xuống hẳn luôn à, thôi nha mấy bạn không subscribe like thì mấy bạn sẽ bị xv 682 cắn chết nha ok bye bye